giờ chúng ta sẽ đi lái máy ha giờ cũng sắp tới rồi các bạn đó ngoài kia kìa đó mình và đó coi máy sao sáng đêm qua mệt quá tối qua mấy thằng bạn đùa nhậu xíu quên hết cả một hồn cái đồ bên ngoài này à, ăn uống sữa chia sẻ ờ, cái nơi này ở ờ, bên kia như có điểm máy xăng hay sao á Yeah.